thì hôm nay nè bạn ơi Mình sẽ cùng với lại là chị Camui nè Sammy với lại là Simmy nè Đó bọn mình sẽ cùng nhau gọi là chơi một cái trò chơi Có tên là trốn tìm anh da đen nha bạn Đó trò chơi có tên là trốn tìm anh da đen nha Có có có nghĩa là bọn mình sẽ biến thành anh da đen Sau đó bọn mình sẽ gọi là đi trốn các bạn ơi Còn người nào mà đi đi kiếm á Là sẽ phải đi vòng vòng vòng đây Coi coi người nào là người là người thật Sẽ giết người đó nha anh em Đó rất là vui luôn Ok chị Camui chị thử biến thành anh anh da đen cho em coi coi Biến biến biến biến hình rồi, rồi, rồi ok thử coi cạnh bum à. đó <laughs> các bạn coi nè chị ca mua tôi biết thành anh, anh, anh da đen nữa bạn ơi rồi sammy sammy thử biến thành anh anh anh da đen coi bùng đà <laughs> nhìn rất là hay luôn bạn ơi đó ok rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là gọi là chơi trò chơi trốn tìm gọi là truy tìm anh da đen nha bạn bạn coi mình biến thành hình thành anh da đen nè bùng đã <laughs> nhìn ghê chưa ghê chưa rồi ok không nói nhiều nữa bắt đầu trò chơi thế nào let's go one hour later rồi ok, bây giờ là mình sẽ nhường cho ba bạn nữ đi trốn trước nha Còn mình sẽ là người đi kiếm nha anh em Đó, rồi Mình đã qua bên đội màu xanh dương rồi nè Có nghĩa là mình sẽ là người đi kiếm mấy bạn ơi Bấm mấy cái nút này Đó, ok, bấm vô Bùm Đó mấy bạn thấy chưa Mình đã biến thành con giả nhân rồi nè các bạn ơi <laughs> Đó Một con giả nhân cực kỳ ngầu luôn Bây giờ mình sẽ đi kiếm gọi là Những bạn nữ trong team của hero chúng ta nha Để coi coi mọi người trốn đâu hết rồi <laughs> À mà khoan đã mọi người ơi tôi giao kèo nha là chơi là không có được là chui xuống mấy cái hố này trốn nha mấy cái hố này gọi là tôi không chơi kiếm được đâu chơi là chơi không chui chui xuống hố nha ừ, ừ. chỉ được đứng ở trên bờ thôi hiểu không okay. chắc là ở dưới luôn á không được phải leo lên nhanh lên ok rồi đi kiếm nè để coi coi người nào là thật người nào là giả đây đây có phải là anh da đen thật hay không hey. rồi anh này là, là là thật mấy bạn ơi để coi coi ui ủa sao chỗ này nó có cái hòm nữa nè bạn <laughs> có cái hòm nữa nè ui đây đây chính là cái hòm mấy bạn ơi à vậy là mấy người đó có thể hóa trang thành thành cái hòm luôn mấy bạn ơi wow hấp dẫn nha đúng là một cái map thật là hay rồi mấy người này phải không không phải nè Mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Sammy ơi, ra ngoài đây tôi cho kẹo nè, ra đây ra đây. Sammy đâu rồi? Trời ơi, trời ơi, ai ai ai ai kìa tôi tôi tôi muốn ăn kẹo trời. <laughs> Ờ, à, không thích ăn kẹo hả? Không thích ăn kẹo thì thôi, vậy giờ tôi sẽ cho bà ăn đấm. Tụi tôi sẽ vô tôi đấm cho chết bà luôn. Trời ơi, bà chị em ơi, sợ ơi, ờ dạ. vậy hả vậy hả gáy đi để coi coi người nào thật đây ờ có khi nào mấy người này trốn trong nhà không ta ui này này em ở ngay cạnh chị luôn em ở sát thần thật chị à chạy nè chạy nè chạy nè thấy nè thấy nè này thì Sammy nè Sammy nè <laughs> mình đã giết được Sammy rồi các bạn ơi <laughs> này thì cho thách thức tôi hả Hey, rốt cuộc là chị Camui đang trốn ở đâu vậy ta? Từ nãy giờ mình mới giết được có một người. Thiệt lắm luôn á.

À, vậy là ca mui rồi đứng lại à phát hiện rồi nha chạy đâu chạy nè ok rồi còn một mình simmy thế bạn ơi trời ơi sammy với ca mui đã bị mình giết rồi chỉ còn có một mình simmy thôi ông giết được tôi từ cả 10 triệu luôn tôi thách ông giết được tôi ghê chưa ghê vậy chưa. luôn ghê vậy ờ. ghê vậy luôn hả mười triệu mong cận ơi okay. mười triệu đồng rồi triệu đồng luôn rồi ok rồi để tôi kiếm coi ủa ủa kỳ chị kỳ sao sao chị cá mui bị giết thêm lần nữa rồi <laughs> oh okay. god bà cá mui có khả năng hồi sinh đấy ghê quá I can do oh. hồi sinh là, trời ơi Phong ơi mười triệu đó Phong ơi Ai, Trời ơi mấy bạn ơi Rốt cuộc là Simmy nó đang trốn ở chỗ nào vậy ta mà mình không biết luôn á à, Có phải con này không ta Ê. <laughs> Ủa cái gì vậy Camui Sao từ nãy giờ em em từ nãy giờ em em gặp chị hoài luôn á chị Trời ơi Chị à. cũng không biết nữa Ủa kỳ của ta Simmy có núp ở trên cây không ta Ờ, Trời Sim trốn ở đâu vậy Sim ơi? Thôi Phong ơi, thua rồi Phong ơi Ông thua à, <laughs> Trời, ơi, các bạn đi. ơi Trời ơi, bạn ơi, 5 giây 4, 3, 2, yeah. 1 Mình thua rồi <laughs> Yes Ai, Trời ơi, bạn ơi Rốt cuộc thì mình cũng không kiếm được Simmy Nói chung là mình thua Simmy rồi Không sao cả Chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo Chúng ta phục thù các bạn ơi rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ phục thù nha Trời ơi, tức quá ok bây giờ là mình cùng với sammy sẽ đi đi đi trốn mấy bạn ơi đó sam ơi đi trốn với phong đó còn chị camui với lại là simmy sẽ sẽ đi kiếm nha các bạn ok biến thành anh da đen nè rồi ok trốn trốn trốn sao mà trốn trốn trốn <laughs> ok Ôi, ok trốn đi mấy con trời <clears throat> ok simmy ơi mau mau đi kiếm phong đi trời ơi, còn lâu mới kiếm được lần này phong sẽ phục thù hả ngấp lấy dễ sợ luôn trời trời ok lấy rồi. mấy bạn ơi để mình đi xem coi gọi là chị Camu với lại Simi ôi kìa kìa mình thấy kìa một con một con giả nhân các bạn ơi mình thấy rồi mình thấy rồi ok mình sẽ ngu gì mình đứng ngoài đây mình sẽ gọi là chạy đến một nơi an toàn hơn ui bên đây cũng có bạn ơi Ôi, sao, hai giả dạ nhân luôn trời ơi chạy chạy chạy ok trời mình sẽ chui này. vô nơi thật là an toàn ok chui vô một nơi thật là an toàn để không ai kiếm ra mình <laughs> ok ai Trời, đứng ở đây thì không ai thấy mình hết các bạn ơi đó mình đang thấy chị Camui với lại Simmy chạy chạy bên dưới các bạn ơi <laughs> ok Trời. Camui ạ <gasps> Trời Cái gì vậy Sammy à. Trời ơi Camui Trời Camui giết được vậy Camui đã đã đã đã giết Sammy rồi các bạn ơi thật là tội với Sammy quá nhưng mà không sao còn mình mình không sao Sammy yên tâm Phong sẽ báo thù Phong sẽ đứng Đúng đây rồi, không ai giết được Phong đâu Ok Không, Tường à, tới đây xin lỗ tài luôn chứ Ôi rồi ôi, tôi lại sợ quá cơ Ôi, mình rồi. đang thấy sim với ca mui bên dưới kìa Quay, hai người ơi Nhìn lên trên cái nóc, cái nóc nhà đi Nhìn lên trên nóc nhà nè Hello Tôi trên đây nè, có giỏi leo đây bắt tôi đi Leo đây đi Ok, lên lên lên lên Lên khổ quá Không à, nhận Chạy chạy mấy bạn ơi, chạy bạn ơi, ngu gì đứng ở trên đó <laughs> mấy người lên thì, thì tôi chạy thôi ừ chạy rồi chị không ơi chết rồi hả ờ, ơi ờ, tôi chạy rồi tôi ngu gì đứng ở đó trời ok thôi mình sẽ đi vòng vòng vòng đây mình đi tham quan ngắm cảnh các bạn ơi trời có gì đâu mà phải sợ hai người này một người á là nướp một người á thì bị đù trời ơi sợ gì hai người này đúng không <laughs> dám xúc phạm hội chị em hả ông chết rồi ông chết. ôi rồi tôi lại sợ mấy người quá ê hai bạn ơi tôi ở đây nè thấy con đang đang đang nhảy nhảy không tôi nè có giỏi thì đuổi ra tôi đi à. trời ơi dí theo đi dí theo đi trời ơi liêu liêu liêu chạy chạy chạy chạy chạy bạn ơi à. trời ơi anh da đen đang đang bay với bạn ơi anh anh da đen đang bay với bạn ơi không không cần chạy đâu, không ôi sao sao sao chạy nhanh vậy sao sao sao chạy nhanh vậy cái gì vậy hai hai hai bạn ơi <laughs> hai hai bạn có thể tha cho mình lần này được không <gasps> con dâu ơi kìa kìa nhìn kia, con dâu biết bay trên trời kìa ôi đâu đâu đâu <laughs> chạy chạy chạy chạy chạy Trời ơi bạn ơi, mình nói là ở trên trời có con voi biết biết bay mà hai hai hai người này cũng tin nữa bạn ơi. Em <laughs> okay. tôi sắp biết bay gì ơi, trời đất ơi, quỷ thứ à ok bây giờ không chết rồi chạy marathon chạy marathon thên thên thớ thên thên anh da đen chạy chậm quá anh anh da đen chạy chậm quá trời bây giờ chạy sao bây giờ quân tử quân tử chết thì chết luôn ta không cầu xin các ngươi đâu có giỏi thì giết ta đi trời ơi tao vậy tao vậy chạy ủa cái gì vậy ủa sai sai người từ nãy giờ không không không không dí được tôi luôn vậy cái gì mà yếu yếu đuối vậy trời ơi đúng là em em bị bắt thêm lần nữa bị bắt thêm lần nữa sân hô chị chị đi rồi, rồi tụi này sẽ tha cho Đấy. còn lâu nghĩ sao mà tôi kêu simi bằng chị vậy theo như là cái vai với á thì tôi là người yêu của Sammy mà Sammy là là chị của Simmy thì có nghĩa là tôi lớn hơn Simmy Simmy phải kêu tôi bằng anh mới đúng <laughs> còn lâu Chắc mà các vai về chị là chị em đúng rồi gì đó ờ. không chị ca môi đồ lắm cho nên em em sẽ không kêu kêu chị bằng chị đâu ok chị vậy là này không khá lên không khá Ôi ờ, sống không sống cho chết thì lần này lần này là phong chạy với tốc tốc tốc tốc độ gọi là 1.000 km trên một giờ còn lâu chắc được không ơi, <laughs> vậy ủa giờ sao ủa kỳ vậy sao sao bắt được hoài vậy trời ơi thôi được sao? rồi còn có một phút thôi muốn giết thì giết luôn đi ta không sợ nữa đâu ủa đi ai à thua à thua bạn ơi ủa ủa kìa ôi mình hỏi xin được ô mình hỏi xin được chạy chạy chạy ôi trời ơi mình vẫn hỏi xin được bạn ơi không có thể hỏi xin rồi ô mình vẫn còn một mạng Ê, chết nữa rồi Ô, mình vẫn được hỏi xin thêm lần nữa rồi Yeah Ôi, ôi, ê, Ok, bấm tiếp tục Hỏi xin thêm lần nữa Ê, chạy 30 à, giây nữa bạn ơi, còn 30 giây nữa là mình thắng Chạy, chạy, chạy, chạy Ê, Rồi chết rồi, sao mình liên hoàn chết ta Hỏi xin thêm lần nữa Ô, dạ, ô à, ô mấy bạn ơi Game lỗi, game lỗi rồi Trời ơi, mình được hỏi xin các bạn ơi Game lỗi, ok, chạy <laughs> còn có hai mươi mấy giây thôi còn hai mươi mấy giây thôi thì mình thắng các bạn ơi hồi nãy mình thua trận rồi trận này nhất định mình phải thắng chạy thôi anh ra đang bất tử chết rồi à dạ. ok hồi sinh thêm lần nữa <laughs> ai phong cận tuyên bố phong cận bất tử không ai giết được phong hết có giỏi thì lại đây năm bốn ba hai một win ta da ờ. <laughs> ok bạn ơi Thì vừa rồi á không hiểu lý do vì sao mà do game lắc các bạn ơi Cho nên á là mình được gọi là hồi sinh liên tục luôn Mình không bị chết các bạn ơi Thật là hấp dẫn Mình cũng không bị biến thành giả nhân luôn đó Ok Vậy là có nghĩa là mình đã gọi là chiến thắng được cái trận đấu thứ hai các bạn ơi Trận đấu thứ một mình chết đúng không Nhưng mà trận đấu thứ hai mình lại chiến thắng Đó như vậy là được rồi Quầy vốn quầy vốn <laughs> Ok bạn ơi Thì bạn có thấy gọi là cái trò gọi là anh da đen trốn tìm này vui không nào Nếu bạn nào thấy cái trò này